Rồi mời em trình bày về uh, Oculi uh, do reinfection và flora và pathogen trong đường tiết niệu. là nó màu bo ra và sau khi thêm thì nó sẽ là chia cho cái ờ, nhóm vi trùng là hai loại đó là thường trú với lại cái nhóm mà nó bội nhiễm hoặc là nó bị nhiễm trùng cơ hội thì thường thường thường trú thì phải ờ, đường ruột và salmonella moxicilla yersinia với lại salmonella có thể gặp trong trường hợp là bệnh tự cũng từ bệnh tự chơi sẽ bị bị câu hỏi gặp với số câu khác là những đội tuyển đó cho nên là bệnh cho mình gặp trong tử mà đổ chúng ta biết rằng Oculi đa, đa số là bạn của chúng ta trên đường tiết niệu chỉ có một con E. gây bệnh mà thôi trên đường tiêu hóa chúng ta có ba con E. gây bệnh ngoài ra chúng ta còn một con E. gây bệnh trên não màng não hoặc là của tỷ sống như vậy các bạn thấy E. thực tế để gây bệnh cho người không có nhiều tuy nhiên E. có lợi cho người thì lại rất là nhiều và trong thức ăn chúng ta có rất là nhiều thức ăn chứa E. à, tốt cho người như vậy thì các bạn phải cung cấp thêm những cái thức ăn nào mà có thể tốt cho người qua các cái con E. đó ví dụ như chúng ta đã từng nói tới ăn giấm nè chúng ta đã từng nói tới ăn cơm mẻ nè chúng ta đã từng nói tới ăn mắm sống nè chúng ta đã từng nói tới ăn um, uh, những cái thức ăn mà chứa ruột non phèo non hay là à, uh, dưỡng trách ví dụ như là chúng ta hay cắt một cái đoạn tá tràng của heo và người ta uh, tuốt lấy các cái các cái juice ở trong đó để người ta làm nước chấm rất tốt để cung cấp ecoli cho cơ thể thì chúng ta phải nghiên cứu thêm những cái bài học đó và những cái bài tập đó như vậy lớp của chúng ta có bao nhiêu người sẽ đăng ký làm thêm phần đó nữa hồi nãy chúng ta có một phần bài tập video đó là gì là các bạn phải làm được các cái video nói đến những cái uh, loại thực phẩm nào mà trong đó nó chứa một số chất độc để giết con aculi e có lợi trong ruột của mình và chúng ta phải nói đến những con aculi e nào mà nó tổng hợp được cái insulin cho cơ thể của con người uh, chúng ta cứ nghĩ rằng tủy của chúng ta làm được những cái chuyện rất tốt trên cái insulin nhưng thực tế là rằng có rất là nhiều cái ờ, một vi khuẩn cộng sinh khác nó tổng hợp giúp cho chúng ta chúng ta biết được rằng vitamin K trong cơ thể là con người không cung cấp được không tổng hợp được nhưng mà chúng ta có thể ăn từ thức ăn vào thì được có vitamin K3 còn lại vitamin K1, K2 thì phải do vi khuẩn ở trong ruột của mình tổng hợp nên như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ mở rộng cái bài học của mình ngoài cái chuyện vitamin K ra thì chúng ta sẽ nói tới các con e oculi tổng hợp nền insulin cho con người sau bài học ngày hôm nay yêu cầu các bạn phải làm thiệt tốt các cái bài tập đó các tổ trưởng nghe rõ chưa và một lát thầy muốn nhận cho được các cái danh sách mà các các tổ trưởng báo cho thầy là ai sẽ làm bài tập mà làm các cái video đó được chưa mỗi một tổ sẽ cử ra một người hoặc hai người hay ba người đó làm chung một bài các bạn nghe rõ chưa các bạn nhìn lên màn hình các bạn thấy chúng ta chỉ còn có một phút không hai giây nữa là hết giờ như vậy mời chúng ta sẽ trình bày tiếp